Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 9 tháng 8 năm 2021, tức ngày 2 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Kỷ Sửu, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Kỷ Sửu hôm nay là Đinh Mùi, Ất Mùi. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, Người tuổi Tý được chính tài nâng đỡ nên đón nhận rất nhiều vận may và cơ hội kiếm tiền, con giáp này có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc cho mình. Bản mệnh nếu làm văn phòng thì sẽ có người giới thiệu thêm cho việc kiếm tiền ngoài luồng bằng chính tài năng của mình. Người làm kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy vô cùng. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo, khách hàng tin tưởng nhờ uy tín sẵn có nên bản mệnh không cần phải quá vất vả vẫn thu được nguồn lợi dồi dào. Ngày thủy khí vượng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của những chú chuột, nhất là chức năng thận, Bản mệnh cần chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống cũng như nghỉ ngơi sao cho hợp lý, tránh để công việc và áp lực ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Cục diện lục hợp mang tới cho con giáp tuổi Sửu những mối quan hệ hài hòa trong cả công việc lẫn cuộc sống. Bạn biết mình phải làm gì trong những tình huống khác nhau, Nhờ thế mà dễ dàng khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng khi tiếp xúc với bản thân mình, công việc nhờ vậy cũng suôn sẻ hơn. Các mối quan hệ tình cảm riêng tư của bản mệnh cũng có tín hiệu đáng mừng. Người còn độc thân có thể nhân cơ hội này, bày tỏ tình cảm với người mình thầm mến đã lâu để kết thúc mối tình đơn phương của mình. Hãy cho người ấy thấy rằng tình cảm của bạn là chân thành và bạn rất trân trọng mối quan hệ này. Kiếp tài giáng họa, bản mệnh cần phải tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư tiền bạc vào các lĩnh vực mà mình không hiểu rõ, Bản mệnh là người chăm chỉ, chịu khó nhưng đôi lúc quá cố chấp, dễ tin tưởng mù quáng theo lời người khác mà không tìm hiểu kỹ nơi mình đầu tư. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần cần hết sức thận trọng trong ngày hôm nay. Tử vi hôm nay có điểm báo con giáp này cần phải thận trọng trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Bản mệnh có thể sẽ bị tiểu nhân thiên quan chọc phá, tìm cách vu oan. Hôm nay sẽ không phải thời điểm thích hợp để những chú hổ tiến hành các hạng mục công việc quan trọng. Ngày này nên tránh tối đa các quyết định liều lĩnh nếu không muốn bị người gây hại, gây cản trở khiến việc lớn khó thành. Hôm nay, ngũ hành tương sinh giúp cho chuyện tình cảm của người con giáp này khá vượng. Chuyện tình đôi lứa đẹp như mơ, vợ chồng thuận hòa. Người độc thân có thể nhận được những lời tán tỉnh, theo đuổi của ai đó, bạn nên tận dụng cơ hội này chọn lựa chính xác đối tượng của mình để tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Cục diện tí mão tương hình xuất hiện trong tử vi thứ hai của người tuổi mão khiến vận trình kém sắc, mưu sự khó thành. Lúc này, bạn nên phóng tầm mắt để có tầm nhìn xa trông rộng, chứ nên vì sai sót hiện tại mà nhục trí, bỏ cuộc dễ dàng. Bên cạnh đó, hãy luôn nhớ giữ thái độ khiêm tốn, có như vậy mới nhận được sự tin cậy và yêu mến của đồng nghiệp. Thủy sinh mộc, phương diện tình cảm có khởi sắc cũng an ủi những chú mèo phần nào trong hôm nay. Gia đình hòa thuận, vợ chồng đồng lòng vun vén hạnh phúc gia đình và cùng nhau nuôi dạy con cái, do đó tình cảm gia đình luôn vô cùng hài hòa và thân thiết. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày hai âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng,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 Ngày nay, dù là người có đôi hay người đang trong giai đoạn tìm hiểu đều được nếm trải dư vị ngọt ngào của tình yêu. Người có duyên sau bao chắc chờ cũng tìm về được bên nhau. Thử thách đã vượt qua, hạnh phúc đang chờ đợi bản mệnh ở ngay phía cuối con đường. Tỷ kiến xuất hiện cũng nhắc nhở những chú rồng cần phải biết cách xử lý các mối quan hệ xã giao trong công việc. Con giáp này có chính kiến của riêng mình, muốn bảo vệ cái tôi cá nhân, Song nếu cứ cố chấp, không lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, bạn có thể rơi vào tình huống bị cô lập. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Thiên ấn xuất hiện trong tử vi thứ hai này là tín hiệu cho thấy công việc của bản mệnh đang có những điều thuận lợi nhất định. Những chú rắn tìm ra được phương pháp hợp lý để giải quyết thế bế tắc trước đó, Đương nhiên không thể không nhắc tới những người đồng nghiệp tốt bụng và cả cấp trên luôn tận tình chỉ dẫn bạn. Vốn dĩ, năng lực của con giáp là điều chẳng cần phải bàn cãi. Nếu biết tận dụng thời cơ và các lợi thế sẵn có, thì chắc chắn bản mệnh sẽ còn giành được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai sắp tới. Trái ngược với may mắn trong công việc, thủy hỏa bất dung đe dọa không nhỏ tới vận trình tình cảm của bạn. Cả hai thiếu quan tâm lẫn nhau khiến mối quan hệ rơi vào tình trạng nhạt nhòa, chẳng ai muốn thay đổi hiện trạng này. Nếu cứ kéo dài như vậy, tình yêu mà hai bạn từng vất vả xây dựng sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Tí ngọ tương xung kích thích khiến trạng thái tinh thần của người tuổi ngọ bất ổn, dễ xảy ra tranh cãi kịch liệt với người xung quanh khi quan điểm trái chiều. Sự nóng nảy khiến bạn ăn nói thiếu suy nghĩ, dễ làm mất hòa khí, Điều này không chỉ làm xấu đi ấn tượng của mọi người về bạn, và còn khiến bản thân tự thấy khó chịu và bức bối khi cơn ấm ức đè nén trong lòng. Do đó, hãy cố gắng giữ một cái đầu lạnh và hạn chế sự tranh cãi trước khi mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bạn. Ngũ hành xung khắc còn kéo theo cả vận trình tình cảm của con giáp này đi xuống. Các mối quan hệ mập mờ đan xen có thể khiến cho những chú ngựa vướng phải vòng xoáy thị phi, vô tình gây ra những hiểu lầm không đáng có ngay khi chuyện tình của bạn vẫn đang nồng thắm. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi. Ngày tí mùi tương hại nhắc nhở con giáp này cần tiết chế cảm xúc hơn. Bạn không thể muốn gì là nói nấy mà không suy nghĩ cẩn thận đến cảm nhận của người xung quanh. Có những lúc sự thẳng thắn quá mức của con giáp này khi nói ra ý kiến của mình, vô tình lại đắc tội với kẻ tiểu nhân lòng dạ nhỏ nhen. Chỉ những hiềm khích nhỏ cũng có thể tạo nên mâu thuẫn lớn, cũng chính vì không kiểm soát được cảm xúc của mình, con giáp này dễ phạm phải sai lầm, có những lời nói, hành động gây tổn thương đến đối phương trong ngày thủy, thổ tương xung. Bản mệnh nên học cách kiềm chế bản thân, đừng dốc hết những cảm xúc tiêu cực lên người thân thiết nhất của mình. Vận trình hôm nay của những chú dê còn có thêm sự xuất hiện của kiếp tài là điểm phá tài hao tài sắp sửa xảy ra. Bản mệnh nên cẩn trọng hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc, tránh nghe lời suối bẩy, thúc giục của kẻ xấu mà đổ tiền của vào nơi mình không có kinh nghiệm. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Cục diện tam hợp xuất hiện khiến người tuổi thân gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Với trí tuệ sáng suốt của mình, những chú khỉ dễ gặt hái được nhiều thành tích khả quan trong công việc. Nếu phải tham gia thi cử, bạn cũng sẽ gặt hái được thành tích khả quan trong ngày này thực thần cũng mang tới những điều kiện thuận lợi để con giáp này gặt hái thành tựu con đường tài lộc, nhất là với những ai đang làm thêm hoặc làm các công việc tự do. Bản mệnh có thể nhận được một khoản tiền kha khá. Ngày kim sinh thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng tiến triển hết sức êm ả. À. Cả hai đều trân trọng mối quan hệ này và cùng cố gắng vun vén nên tình cảm ngày càng ngọt ngào hơn. Người độc thân cũng có thêm nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng tìm thấy mảnh ghép phù hợp với mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Tị, 10. Tử vi tuổi Dậu. Người tuổi Dậu phải thật khéo léo và tinh tế trong các mối quan hệ ngày hôm nay để tránh vô tình gây hấn với tiểu nhân mà tự hủy đi tiền đồ tươi sáng của mình. Cục diện Tý Dậu tương phá, Dinh dập là điểm báo nguy cơ kẻ bụng dạ xấu xa xung quanh đang tìm cách để cản trở bạn đạt được những gì xứng đáng thuộc về bản thân, Thương quan chiếu mệnh khiến tâm trạng của những chú gà khá ủ rột, chẳng thật sự tập trung làm việc gì ra hồn. Nhưng nếu lúc này bạn buông xuôi cảm xúc, thả trôi đầu óc thì rất có thể sẽ dễ dẫn đến những tiêu cực khác trong cuộc sống. Vì thế, đừng để cho những cảm xúc nhất thời khiến bạn lạc lối. May mắn là ngũ hành tương sinh nên nửa kia luôn ở bên cạnh để sẻ chia với bạn mọi việc trong cuộc sống. Bạn thầm biết ơn vì người ấy luôn ủng hộ và đồng cảm với những gì bạn theo đuổi. Cả hai biết đặt mình vào vị trí của đối phương nên tình cảm khăng khít là điều hoàn toàn dễ hiểu. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Tỷ kiến xuất hiện trong vận trình hôm nay của người tuổi Tuất có thể là nguyên nhân gây ra sự xung đột ở nơi làm việc của con giáp này. Bản mệnh không đạt được sự thống nhất trong quan điểm và cách làm việc với đồng nghiệp nên mâu thuẫn cứ thế xảy ra khiến không khí nặng nề, bằng mặt không bằng lòng, nếu tự tin rằng phương án mình đưa ra là phù hợp nhất cho công việc chung của tập thể, bạn nên chứng minh rõ ràng để mọi người hiểu và tin tưởng, chứ không phải cứ vội vàng gạt bỏ công sức của người khác và nâng tầm bản thân lên như vậy. Dù là ngày ngũ hành xung khắc nhưng chuyện tình cảm của bản mệnh không có quá nhiều biến cố, nếu có mâu thuẫn phát sinh thì chỉ là do hai bạn quá bận rộn với công việc của mình mà không dành nhiều thời gian cho nhau. Chỉ cần bạn chủ động làm hòa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi. Thiên tài che chở cho vận trình tài lộc của người tuổi hợi trong hôm nay. Những người làm công ăn lương có một ngày tiền bạc đến bất ngờ. Nghề tay trái mang về khoản thu nhập tuy không quá lớn nhưng giúp ích bản mệnh khá nhiều khi chi trả cho những khoản phát sinh thường nhật. Người kinh doanh hôm nay cũng gặt hái được nhiều vận may tài lộc, chuyện làm ăn buôn bán phát đạt, hàng hóa chạy tốt,